Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày lễ nguyên đán thì mình có một cái ờ, chương trình video clip gọi là làm uh, kỷ niệm uh, Mình mở tất cả hòm trong vòng một năm qua mình đã tích chữ được à, Mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ mình nha Thì là đầu tiên là mình có 153 triệu đầu tiên là mình sẽ mở cái dương hectech nhá mình sẽ đợi để đỡ mất thời gian mình sẽ mở 10 dương trước để xem là các cục có độ cho không nhá 10 dương bùm hecarim nhìn là biết đèn ôi rồi darius ôi rồi ôi cờ lét luôn thôi elite ôi rồi ôi bốn mảnh bốn mảnh ôi rồi ôi ngộ không ạ à. ôi siêu phẩm giờ hin luôn à nhưng mà bộ này mình có rồi mid fortune thế giới ngầm Fnatic Kathus SSG Saya Toàn bộ mình có rồi mới, mới buồn cười chứ Mẫu mắt bó hoa Sắp Valentine rồi mẫu mắt bó hoa chắc là dùng được 30 tinh hoa cả Thế này các cụ không độ Thế mình sẽ chuyển sang mở Mở thử viên đi Cho nó xem vận nó có đỏ hơn không Mở viên là ca điện viên viên viên à, chung kết thế giới Ui dồi ôi ly xin được bể bơi Mình có đi xin được vô thần Bây giờ đi xin được bể bơi chả Nào mình cũng chả đánh đi xin luôn thế thôi mình à, chuyển sang dương thực phẩm nhá mình sẽ mở thử một dương trước nhá nhá xem là nó có được không ui rồi on thần sấm các bạn ạ on thần sấm này mình cũng đã đã sở hữu rồi nha toàn skin mình đã sở hữu rồi nha chiến binh ừ. cai Kaisa thiên sứ tương lai Vi ác quỷ Neko vệ binh tinh tú một bộ đỏ đầu tiên luôn van việt kích Udia đai đen Leona nguyệt thực Đội này mình có rồi ạ Lắc vệ binh Vizama Ok Nhìn có vẻ ngon ngon một tí rồi đó Chúng ta hãy mở đến KDA nhá Một viên Irelia đi công Mình mở Tết Nguyên đáng đi Nó, nó son đi Đỏ đi Úi rồi ôi rồi ra vết vượt một không biết là có được cái bộ tối thượng nóng đây. Ừ. từ nãy giờ mình cũng mở khá khá nhỉ tiếp tục nhá, mình mình tiếp tục mở 10 dương tách nha các bạn dương tách này cùi nhìn mặt trước ui được hai dương tách nhá ôi rồi ôi kda ôn ao seraphim ca sĩ độc lập skin tối thượng vàng đầu tiên của năm mới mà mở dương tách được nhá các bạn calipta mảnh tướng nhá master di kiếm sĩ vũ trụ này lại kda Sa tiếp luôn talia Fezilot mình chả biết cái bộ này có hiếm không ta Wow, Wix sói xám lãnh nguyên Nami siêu máy tính Xin ra mật vụ mẫu mắt tối thượng xuyên không luôn mẫu mắt này thì cũng đẹp đấy hai chìa hết tết. tiếp theo là mi đó 30 tính hoa càng xem nào cái gì thế thôi mình mở mình mở viên nữ thần đi mình chưa mở mở viên nữ thần nhé. ani hoa hậu thế thôi mình mở tiếp viên được vụ đi dích này rất rơi các bạn ạ sau khi mở ra seraphim xong rồi không không ngon cho lắm nhỉ tiếp theo chúng ta mở 10 viên đi mở 10 viên một đi chơi luôn chơi lớn luôn rồi ra bếp này tiếp rơi chắc biết được Đội này vẫn có rồi Sinh nhật cường hóa đi sứ giả Trời ơi Man tai đạn pháo Công sức của tôi trong một năm qua đấy Được những cái bộ này Bạn vay này cái thắng quyết bộ gì mới đâu Siêu phẩm vay chúng ta xem là chúng ta có những trang phục gì rồi nào ngon nhất là Seraphine Unao ca sĩ độc lập này xong tiếp theo là chắc là vay nè quá chắc thế nói chung là từ nãy đến giờ được có <laughs> bộ Seraphine siêu sao âm nhạc hai chìa khóa hách tách đá quý mà lại là hình chìa khóa thế này à mọi người đá quý nhưng mà lại lại hình là chìa khóa thế này là mình hơi lú nhá thế này là đá quý hay là chìa khóa nhỉ kệ nó đi là chìa khóa các bạn ạ không phải đá quý biểu cảm vĩnh viễn lại xin chào xin chào thì lắm hết 30 tinh hoa cam mở tiếp 10 hộp đi viên Caria đi Mình mở một viên trước bóng may này À nhưng mà thôi 13 thì cũng may lắm Chi vì công chúa chiến binh Mở 10 đi À Graves hiệu có chiến binh Sidra Đầm Cadea On Ao Kaisa Bá tước Clef Tula, Irea gián điệp Bạt nhạc sĩ lang thang mình thích con bạt này tự dưng không ra đã Katarina Bão Cát Gia dạ Ban Hắc tinh Ok, có rồi Riven, Riven thần kiếm các bạn ạ Bắt đầu ngon ngon lắm Xem ngoại khoa Lại thêm một đá quý Mình nhiều đá quý ghê ạ, mình sắp sửa được hai bộ công nghệ ạ Mình thì mình thích bộ à, Sen Senjuani Đá quý thì mình à Đổi luôn nhỉ Đổi luôn thì có khi mà là Galena cũng thương tạo đi 10 đá quý Lấy luôn đi Quá đẹp, quá xinh luôn tiếp nha chi anh sẽ anh được đeo cấp hải quan rồi tí nữa mình sẽ kiểm tra lại sau là sẽ có cái gì nhá chà chà nhiều phết rồi đấy các bạn nhìn này đó rất nhiều skin luôn có cái gì vào đây luôn này à senjuani senjuani nhá các bạn chúng ta mở tiếp 10 ma luyện rồng Đồ này cũng xinh nè trời ơi Mình đang, đang ca ngợi Sự may mắn của mình thì nó lại ra một đống con Nhìn khá là khò Đổi đi Vừa nãy dưng này đang, đang, đang, đang, đang son Vừa nói xong rất lời Son ơi chả thấy Vega bị đội Omega các bạn Kết game lấy chìa khóa để lấy sự may mắn là mình muốn liên tục cái biểu cảm đấy là biểu cảm năm trước mình rất là thích luôn nhưng mà không bao giờ ra cái biểu cảm rip này luôn từ giờ từ giờ cứ đánh là mình sẽ spam cái biểu cảm này luôn hứa mình đảm bảo luôn mở tiếp bắt đầu rồi đấy bắt đầu lại arena lại kim cương rồi đấy bảo cho tí tiền đấy từ nãy giờ chắc năm nay Ngạo kiếm Riven Mỡ mắt mèo bí hơ luôn Ồ, oh, mình đã quý Tam Canon này 190 tinh hoa cam Hai dương hách tách con mình không chơi mình mới dã man các bạn quý luôn Đó, lại được rồi Còn muốn thêm nữa không? No comment nhá như, như mình đã nói mình có Sona tối thượng mà Nên chắc mình sẽ không lấy Sona đâu Nói thật là mình mở từ nãy giờ toàn skin Ngon thì là skin mình có dùng chúng ta làm món nốt nhé để xem là vận may có mỉm cười với mình không vâng còn có mỗi mấy viên mà vận may nó không mỉm cười <laughs> Echo bí ngô các bạn ạ Lại quên mấy tên tình ái Nãy giờ mình hai, hai bộ như thế rồi Và mình nhận có bộ đó Rách rắc đầu Siêu phẩm Lucian các bạn bắt, bắt, bắt. năm năm dương nhá bùm có may không ô mở năm dương được bốn dương các bạn ạ lên ga máy móc sờ kim thì không ngon lắm nhưng mà mở mở năm dương được bốn dương ok coi như là free ba bốn sờ kim mở luôn cả bốn Sana nữ thần chiến binh xem nhá Các bạn xem này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 vào cam các bạn ạ Thì là Nói chung là hôm nay có vẻ như là Mình không được may mắn cho lắm Cho nên là mình sẽ Để cái màn gọi là xoay skin vĩnh viễn Vào clip sau Thì là năm mới cũng vừa qua rồi Nên là chúc cả nhà năm mới vui vẻ Hạnh phúc và tràn đầy niềm vui Mình sẽ comeback trở lại với cả màn thứ hai là xoay skin vĩnh viễn nha các bạn Xin chào và hẹn gặp lại nha chuyển sang à, xoay skin nhé các bạn đúng rồi là mở ra nó <laughs> lại lát rồi